Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS 12 Gaming Tiếp tục với con game Cat Gun Machine Chiến tiếp thôi à, Hôm trước ta đánh đánh xong con à, đánh xong một con boss ở một con boss nữa ở X2 rồi phải không nhỉ? Hay lên X3 chưa ta? chơi khá là lâu rồi cho nên là mình cũng quên mất Thôi thử, thử vào xem như nào À chúng ta lên X3 rồi À theo hôm trước Ô, Lên X3 theo hôm trước là là đánh con boss cuối rồi đúng không Ờ ha Lên X3 rồi giết Giết con boss nào chưa nhở Lâu quá không chơi Quên mất tiêu rồi để xem mình có những gì rồi nào mỗi lần anh em xem nhạc có bị to hình như mình thấy nhạc hơi tiếng hơi bị to đúng không mình giảm xuống một ít tiếng như có vẻ là át con mẹ à, tiếng mình nói đi đấy um... nhỉ mình ờ, làm gì nhỉ à mình xem mình có uh, gì rồi gật linh gan, ok đam khá to bắn nhanh mật khẩu bắn siêu nhanh ok luôn à đây bắn hồi hồi đạn này tiến vào check point cái là hồi đạn này khá là nhanh không phải siêu nhanh được cái nhiều đạn này 300 viên mình có mua được 6 ờ, mạng rồi tiếp tục mình lấy được chìa khóa đỏ với chìa khóa xanh lá đúng không Bây giờ thì sẽ phải đi uh, đi cửa xanh lá. Cửa này đi chưa ta? À, cửa này đi rồi. thì mình phải Thế hôm nay phải đánh con nào nhở Đang đánh dở con nào ta? đi lên trên này thì phải Ai này qua rồi này Ờ à, Bắt đầu nhớ nhớ dần rồi đấy Hình như đi lên trên này trước khi đi đánh mình đi phải phải đi farm giáp trước chứ nhỉ? của ta ở à đây đến ai này rồi đang kẹt ở ai này à ờ bắt đầu nhớ dần rồi đấy. anh em thấy mình uh, ra video kiểu ba ngày liên tục nha thực ra là mình đã chơi trước đấy nhé và ờ, cũng không phải là một chơi liên tục à, cách khá khá lâu mình chơi à, mình hơi bị quên một ít khỏe quá À đợt trước là mình chơi mình vẫn cầm súng điện thì phải Cầm súng điện con mắt thôi Chí kinh gọi đá ấy À hết mấy quả bom đi Lát đi qua đi lại vướng chơi là mình nên đứng ở góc thôi mình đứng vào giữa là hơi bị ăn hành á ấy à ấy à ui à con mắt ở đâu nó soi nhở thằng con mắt ở đâu nhở này bắn đau phết đây còn 10 viên này vào đây lấy đạn rồi đây rồi con nghiện mày à. bộ áo trung tâm mà khẩu này bắn nhanh nhưng mà bắn hơi ngắn to phết đấy chứ Chỉ tiết kiệm đạn thôi Ui, ui, ui, ui Sao có thằng ngay bên dưới này Ui à Bị quay rồi Phải đưa phải đứng vào góc Đứng vào góc Bắn một hướng thôi Đứng ở giữa phải canh nhiều hướng quá vòng tròn của của bọn này nó rất chi là nhanh nhé ui à mẹ nó vẫn dí được mình được tay trông khó chịu cái trưởng ghét nhất cái đạn hình tròn nhầm Ấn à, xem bản đồ mà Đá mìn đi Của sát à Ồ, khỏe thế Ngoài, càng ngày càng cứng ạ à. quái không? Tường quái là hơi bị toang ấy. giờ map vẫn được vẫn ok anh em đổi chỗ liên tục con này dí kinh lắm có mắt này hướng hướng với đại ca phút đấy nhở 71 tiền Bắt đầu hết rồi Chưa xong luôn ạ à. ui à à nó bay đeo bay thẳng ạ à. khó chịu thực sự tạm rồi đồ bắn súng bé này bắn gãy mẹ tay chưa kéo chết nó luôn ạ trên kia có một cục màu to đang hết máu rồi thì ăn luôn không ui yếu quá rồi tới này hay thật cầm bom nổ Bom hút này Không có súng khỏe à Từ bên là đủ chỗ đâu Nó dồn hết mình lên cái này Ui bắn cuộc này bắn mãi không không không, không nổ luôn Súng quá yếu rồi Ui à Hết máu rồi Súng yếu quá Không làm gì được Này Súng này thì Đàn đập kéo gì Tụt của quần chết địch luôn chết rồi hơi bị outplay rồi súng hơi yếu thực sự ạ Ây à Vừa ăn giáp xong Luôn cái giáp Chịu đây Ui đạn nó bây giờ bay nhanh thực sự ạ Không bay chậm như trước rồi sau này chỉ biết dí thôi cho nên mình sẽ bắn thường đi tiết kiệm đạn cũng được bố mày dí lại à. chạy cho hết nắng ui à con mắt rồng thế ừ, giết con đầu đầu đầu não trước kiến cho nữa ấy à Được rồi Ao trình quá Súng yếu này Chơi được Từ phải về về nhà cái đã Thế mình cần phải về Có nghìn bảy không? ông mua được cái gì? về đổi xem súng nào hợp lý hơn nhỉ play quá Ao trình thế này thì chơi bời đéo gì Nhà đổi súng thôi giáp đấy để định mất giáp được Ờ kìa Vừa nói xong Ờ kìa Áo đen Đây rồi Ờ kìa Nổ đéo gì nhanh vậy Đường về nhà xa vậy đái á Nhà toàn bom với mìn Ôi Trời đất tới nơi luôn double shot pirate normal phát à không cần very fast chúng tôi chỉ cần phát thôi Ui Nhưng mà Đam còn bé hơn cả Cả cả con Con này là sao Men Để bom cháy đi Súng lửa đi này bắn xa ổn ổn ổn ổn ổn ờ, được cái bắn xa súng vừa nãy bắn gần quá không spam được cái gì cũng phải có cái giá của nó đổi một chút đam để lấy một chút tầm không để mất giáp được kia mà Ô, oh, dưới này có đồ à Ồ oh, Súng mới này Thì đó mình không biết nhỉ Uầy, trông lực đấy Có 120 viên thôi Con mẹ nó tay ơi là tay bắn linh ta linh tinh mất mẹ một giáp rồi trời đất bạn có thể ngưng bắn được không ui ôi bắn không xi nhê luôn Thích lắm Không ăn thua mấy 120 viên thì giết được bao nhiêu con bào máu từng tí này thì bao giờ chúng nó mới chết được cái bắn bắn bắn được từ xa ui à đầu già vậy ủa khẩu này bắn không xa này từ xa spam ok này tội là 120 viên hơi ít tìm con mẹ mày con não to đúng được sạp sạp sạp sạp nào to đâu man chết à toàn con bắn đạn vòng vòng vòng vòng ghét vãi nồi ui à đâu ra vậy con mắt kia đứng đây cố spam thôi tha bốn spam thôi chơi nó phải có chiến thuật chơi là phải có chiến thuật đấy cứ kêu cọt cọt cọt cọt là là bắn trúng ấy ui à sao mày con mắt ở đâu nhở mắt luôn nguy hiểm quá trái chơi trò này không được vội anh em ạ vội là mất hết sẽ ăn à đây rồi bộ não ngu ngốc đây rồi mẹ mày dí tao mình đứng đây hơi lâu á, đạn nó tập trung về nhiều phải đổi góc mới được từ xa cứ kêu cọt cọt và bắn trúng không cần biết Rồi xong luôn Tưởng thế nào Mà này cũng dễ Có súng hợp lý Cái là dễ ngay Mấy súng vượn ấy bắn gần quá Chơi cận chiến đéo lại Tam thì như sên rồi, có chìa khóa cửa tím rồi Đi xuống bên dưới 700 à Không làm việc gì cả xuống dưới này chứ I'm coming cửa tím hết mấy con mìn đi máu quá ôi à. đấy mà đuổi lên đây đóng kích hoạt bom tổ chết không ai luôn ít không phải lên nửa máu ấy chưa ăn vội đấy bố mày đứng một góc đây bố mày đứng một góc thôi làm gì nhau Úi à Cứ căn căn căn căn đứng ở gần cái laser Xong cuối cùng viên đạn nó đến trước mặt Lúc nào không biết luôn ạ Ôi, mẹ có thằng bắn đạn chùm rồi Khó chịu thực sự Cái hitbox của game này hơi ngu nhá Để biết nó tính hitbox là là kiểu tầm dưới chân hay là trên đầu nữa Cứ viền nhân vật chạm vào là dính ạ Nó hiểu tính hitbox là gì Hơi ngu hơi hơi ngu kìa Gần chết rồi Tôi đi ăn máu thôi Máu chỗ nào ở góc dưới này Tôi tôi nửa máu luôn Này Hitbox tính cả Cả trên đầu lẫn dưới chân ạ Đi sát Đi sát mép trên thì sẽ không đạp bom Mà đi sát mép dưới thì đạp bom Không hiểu What the làm game 2,5D mà mà lại để hitbox 1D này Ui Va chạm, va chạm Ủa, đạn, thổi bắn xuyên à khẩu đéo nào mà xuyên mà nhỉ cho một quả bom luôn ui à ui à chết chết chết chết hết mẹ máu rồi ẩu ấy nhở tự nhiên ăn hai viên đạn ạ à. mờ mờ mờ mờ khó nhìn quá cái nhấp nháy đỏ này kiểu đã bị yếu máu thôi lại còn có hiệu ứng bất lợi nữa ui à có thằng con mắt ở đâu đó spam vào đây thôi đấy rồi ố bắt được mày rồi xíu máu may vẫn ok Tiến la Đi xuống cửa dưới À đâu Phòng bên kia đéo phải à Bên này đi đường nào nhở? Cái cửa bên này là cửa cầu thang lên rồi À mình đi trên số mà nhở, Thế đi tiếp là sẽ là cửa bên này Mình lại nhầm cái map vào đấy mày thế không có cục ấy nào đây rồi an toàn bên này có đạn trên kia có máu bên trên kia sẽ đi cửa bên này lên rồi sang room bên này đánh để qua room có đạn này xem sao phòng khá là bé Chắc chắn nó phải đánh nhau đây à 61 viên Chưa cần ăn vội Room bé tí này Mấy, con mắt này à Đéo phải Room bé quá quá các cháu ơi cứ bắt buộc phải dùng ulti Ơ à, Lag à Lag mẹ rồi Bug game rồi Sao vẫn đang trong trạng thái ulti này <laughs> Vãi cả lèn game Trông chất chơi và đái ạ à. Không biết hitbox nó có bị Bị làm sao không Quả bức game này phải đái đấy Tự nhiên kết thúc màn cái giữ Luôn cái hình này Hình này giống kiểu hình ờ, PNG ấy nhỉ PNG gì à, Nó, nó chỉ làm súng động thôi PNC kiểu di chuyển biết hitbox có, có bị to hơn không Mà quả bug này hitbox mà to hơn thì bất lợi và đái ấy. được cái chất chơi người rơi thực sự để đéo biết né né đạn như nào cho cho phải luôn kìa à? ở đâu ra vậy ơ em lựu không hiệu ứng à ở đây ăn đạn vẫn mất máu này đỡ phát này ăn đạn không mất máu bức mẹ hình luôn ui à ui à ờ, cái hit bóc kiểu gì đéo biết đéo né được đạn luôn hình một kiểu trạng thái một kiểu đây rồi tên trạng thái cũ đi giáp điện xung quanh này khỏe lắm tăng trâu như chó vậy đấy mày về đây ô mày xin lỗi mày một quả bom luôn Ô kìa lên lên thẳng vào mồm tao ui có mặt ở khắp mọi nơi Ui, đầu cũng có luôn ạ Hắc Ăn đạn đến toi Hết con bán đạn tỏa đến con bán đạn ấy Đến con đẻ đạn đéo có chỗ mà mà, mà đứng luôn á giết con đi cho bớt đạn đạn ra nhiều máy lag hết cơ mà Ui ui ui ui ui. Mẹ, mẹ bây giờ mấy con bé bé ờ, bắn được ấy luôn mà. Căng thế nhở Lên cửa trên không Cửa trên này đánh chưa nhở cửa trên đánh rồi mới xuống cửa dưới chứ đầu cái chả óc đéo được như này thì đéo được cái nồi gì thế quái nó thì khỏe súng mình thì yếu bọn này bật bật giáp lên trâu lắm à phải phải phải phải đi giết con con đầu não ấy trước con đầu não ấy, đầu não ấy, con giáp sao ấy con tạo giáp đúng rồi giết con chó ấy trước thì bọn này mới hết giáp bọn này mới yếu được à hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu chơi giết bao nhiêu lần rồi giờ mới để ý ạ để ý là nó ở trạng thái có có vòng giáp hay không thế này thì xin lỗi đi anh không có cửa đâu các chú không có cửa với anh đâu nhưng mà các chú đã hết giáp rồi nào bảo sao lúc kéo có lúc Tam bắn Bắn được đam to một lúc Tam bắn bé xíu phá Asa là một con tạo giáp Ui da, ui da đây Úi giời Tính ra cũng dễ thôi nhở Dễ mà ừ, Sao cửa này lại nhảy lên đây Ảo thật đấy Game là dễ Kiểu nguyên tắc cái là dễ ngay lower. trời thế mày chiếu vào đây chiếu vào đây Ủa, bắn hỏng mắt luôn mày chiếu vào đây mày chiếu vào đây dám quá con mắt quen u sổi bắn xuyên đám này sướng sướng thực sự luôn à lại có con não tàn tạo giáp à Ui à, đông mắt thế Con não tàn tạo giáp đâu rồi Bố mày tặng cho mày một quả bom luôn Biết né bom luôn Đúng dân chơi Ui à Còn mẹ mày Chết đi Chết đi mấy con chó Chết hết đi Tiền trẻ con mà Ây da vừa sủa cái nó mẹ bắn cho mình một chiêu luôn Oh man Sao lại về nhà rồi Normal Expro Đinh bắn led là cái đéo gì nhỉ Fragment bắn led apple shot piercing bannlet là đạn xuyên à? Đúng không? Frame shot Spray sấy Ồ ờ. oh. Piercing là, là, là, là xuyên Đéo có gì để mua rồi Mua khoảng hai trăm bốn này À Lại bắn lựu khá gần Không ăn thua Thực sự Thực sự là không ăn thua Double shot Spinlet Ờ đúng rồi Piercing là, là bắn xuyên Khả năng bắn xuyên Hợp lý luôn Vẫn cầm combo này thôi Ờ Bây giờ nó, nó bắt mình đi cửa nào nhỉ sau cửa tím lại cho về rồi Boss thì không gặp thằng nào Con mẹ mày Cả xoài à Đặt quả bom ngay cửa Ô mày cũng ạ à, mày ấy à Mất mẹ ra oan đi cửa nào nhỉ? Cửa bên này kịch rồi Còn nay mình đi lên cửa trên này đúng không? Bây giờ phải đi xuống cửa dưới này à? Mình vừa đi thẳng xuống cửa dưới còn đâu Đúng không? Ờ, mình vừa đi thẳng xuống cửa này mà À, dưới tít cùng còn một cửa nữa Rồi mình teleport về Ơ, à, mình có cửa teleport Teleport về để để để để sắm đồ Thế đéo nào mà mình không teleport đến đây nhỉ? Còn chạy bộ à? Giờ hơi vậy rồi từ về hồi máu đã Đây rồi, phải xuống đây đánh boss chứ Let's go, let's go Wow Boss trong mạng thế vật vậy Ui Ui đạn đuổi Ui đạn tỏa ừ, cái, cái chiêu đấy phải lùi lùi ra thật xa thì mới né được mình cầm súng bắn xa mà đéo thì... ờ may thế cái kia không phải đoạn tỏa cái mấy mấy cái cục kia chỉ là ui à ui à mải nói quá mấy cục này chỉ là đạn nổ thôi may thực sự đó mà là đạn tỏa này ăn cứt luôn tránh ra rất xa hết đi thì, thì lách qua được ngay gì đâu ơi ờ, à lý thuyết là như thế nhưng mà thực, thực hành nó là một chuyện khác cái hitbox giờ hơi quá từ đây rồi à? lại ấy. nhiều từ cho mạnh hơn không xa rồi đoạn xa mà mà mà spam vào thôi này chắc đéo khẩu nào mạnh hơn rồi boss này đứng một chỗ ném cho nó một quả lựu đạn trước này ấy da vẫn ăn đạn ạ à. Em không hiểu ôi à Cố ăn đạn cho bằng được Ui à Đạn này càng này nó càng nhanh ạ Ồ, oh, bản đeo trúng rồi Đạn À cái kia phá được mà Cái đạn kia phá được mà Đạn phá nổ được mà Áo chạy Ở kìa Mấy viên đạn bé Chết mẹ rồi Ui, giờ nó quay liên tục luôn ạ à. Cứt thật trúng không vậy à, đây đây đây đây vâng. vẫn đang trúng con này bot dễ mình còn một hit thôi thôi chết thì làm lại có kinh nghiệm lần này rồi kinh nghiệm chiến trường hay không cái này chỉ cần lướt qua là né góc này đứng đừng đang đẹp không muốn đổi tí nào luôn để mẹ nó bắn súng yếu một tí cũng được con này là dễ mà chơi game không cần nhìn mặt boss luôn ơi game không cần nhìn mặt boss cuối cùng đây rồi Chúng ta chuẩn bị tiến đến con boss cuối của Ách 3 Đèo có gì mua mua hết súng luôn bác mình là gì nhỉ bắn trông bắn trông súng đồ chơi vậy á, bắn xa phết mình bắn súng này đúng không đam bé hơn tốc độ chậm hơn thế thì tội gì phải bắn đam bé hơn tốc độ chậm hơn và súng tím này ngon hơn chứ ngon hơn nhiều chứ bộ đôi súng tím ngon hơn nhiều chứ đến đây thôi chào mừng anh em đến với boss cuối của ách Aqua ta lại thu thập thêm một con robot nữa Oh man Súng mới 40 viên Bắn cái gì đây Ù uh, bắn đạn chùm Đạn kiểu Kiểu điện giật vãi trường à Ây rồi Uầy Có phi thuyền này phi thuyền ngay vàng à Bắt đầu quên tạo nó quả quả lựu rồi ui ui ui ui ui mẹ đạn đuổi ở đâu về vậy mẹ tưởng dễ ăn à trời đất ê à nó không cho mình tiếp cận nó ui à kéo được kéo được kéo được quá à, tuổi đâu về nữa vậy Đúng là đát liên tục ui ôi chạy theo cái vòng lửa này à được được được được được được được làm được anh em ơi phòng lửa đâu cho tao vào làm được làm được làm được làm được uya uya uya da ui da cái gì đây easy easy ui ui ui hai vòng ui ui Ui mẹ. kinh quá Nhớ mặt tao Ừ, về hồi mẹ, mẹ đạn đã 19 viên ở đánh đéo gì Nhê Sao tí nhờ Chạy hơi chậm bắn súng này đâu Bắn như kẹt ấy. Hàm to to thật đấy Mà bắn chậm Súng này vẫn là vô địch Let's go ta sẽ giành lại cái ngai vàng này Đấy, súng này vẫn khỏe mà Còn 120 viên nữa Đỡ phải ăn máu nhiều Ui da, ui da, ui Ui Ui da Úi à Đơn giản thôi Mày không đuổi được tao đâu Mấy viên đạn ngu ngốc Grass đều đều là được Ôi da, bỏ gần quá Lửa máu Ui da Đốt lửa lên em Ui ui ui ui ui gần chết rồi Ủa. Trời ơi Mẹ ẩu thế à Đéo được Ẩu quá Ăn mấy phát đạn liên tục ạ à. to đi Rồi, rút kinh nghiệm, có ta bắn bận Lần thứ ba anh sẽ chỉnh phục mày Chỉ có mỗi đứng cái góc này là đẹp thôi Ý hay có nên chơi cái bom này không nhỉ bom em hút được đạn không nhỉ chưa gì mất hai máu rồi ui trở lại trở lại trở lại trở lại tìm tuyên bố là em trở lại mẹ nó round này ẩu thế nhở dash bây giờ Tao lại ẩu quá Thề bọn boss này nó, trâu đéo chịu được À nó khỏe đéo chịu được Chờ đạn nó sẽ để thừa cho mình đủ chết tướng không? ngoại wow, tặng này một quả bom tặng một quả bom đều lùi lùi lùi lùi lùi lùi đã đã ơ kìa ơ kìa càng chơi càng ngu vậy mét ui quả hảo rượu vậy lách có khe luôn ạ vào được nửa máu nó mẹ mình đã sắp chết rồi mẹ mày kè rồi anh em ạ kè con mẹ màn này rồi trời đất bị nó om cho kéo qua được rồi Ui. Cô này, cô này, cô này, cô này, cô này, cô này. Ơ kìa. Mày mình dash mà. vòng hai vòng ba vòng mày mày chơi nhảy dây à mày tí chết men đừng cho tao chơi chơi nhảy dây thế chứ trời khuya rồi đéo hết được anh em ạ cay vãi nổi thề sắp giết được rồi đấy thề con chó cày thế nhở à, cái quả nó hai ba vòng nữa nó cho mình chơi như chơi nhảy dây vậy dash ba phát liên tục cho nên về sau hơi hơi hơi cuống có vẻ như là không đủ dash để để để, để qua khỏi mấy cái phòng tròn to nữa mình lúc nào cũng thể giữ stack dash ở tầm hai cái này mới ok có quy luật có quy luật có quy luật không cần dash vòng tròn chạy có quy luật chơi nhảy dây rồi rồi mất máu lần đầu tiên quá đẹp mất máu lần thứ hai quá là không đẹp sắp chết được con chó à quy luật có quy luật có quy luật bố mày né bố mày đéo bắn nữa cuống quá né ui biết chưa cu chơi con này phải bao, bao nhiêu lần nhỉ săn con này phải hình như phải 6, 6 lần thì phải xin cái ngai vàng nhá một lợn Uầy uầy uầy uầy uầy Mẫn niệm à Bỏ ngai vàng này niệm thần chú luôn uh, Ách 4 ok và tập hôm nay chơi đến đây thôi nhỉ anh em thấy à, tựa game này hay nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé nhớ nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới ok còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào tập sau bye bye